nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt ngày vì anh có yêu duyên chỉ toàn nhân lấy ưu phiền chỉ vì anh vô tâm một điều đơn giản lắm chăm lo em cũng không trọn vẹn chẳng ngờ người đến sau yêu rằng anh đã sai nên làm điều ngược lại ngày trốn mưa thấm nhìn nhau lạ lắm em thương ai rồi buồn nơi đau hơn dày gò cô đơn từng dòng tin đến vô tận chờ hoài vẫn thấy im lặng nhận ra sau tất cả mọi lần anh vấp ngã không đau bằng như lúc này mưa anh thấm sâu ngoài trời mưa rất lâu chỉ biết tự trách mình lạc mất em anh mới biết mình đã sai